Xin chào toàn thể 500 anh em đã quay trở lại với kênh youtube của công ty điều tử điều khiển nghe nhìn Hải Tuân thì uh, ờ, cho anh em năm 2021 đã bước sang đổi đúng không ạ uh, những công nghệ điện tử những cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp uh, có những cái uh, dụng cụ nào tiên tiến và hiện đại nhất thì uh, ngoài những cái dòng sản phẩm về máy cảm ứng rồi bát đĩa đấy, bát tàng hình đĩa tàng hình thì uh, năm 2021 này Tuân Macau vừa cho ra một siêu phẩm một siêu phẩm mới nhất 2020 mà đây là dòng hàng độc quyền chỉ tuân Macau mới có à, dòng siêu phẩm này được mang tên là đĩa máy soi đĩa xanh chín không tang thì thưa anh em à, máy X-ray soi đĩa nó là như thế nào thì với những chiếc đĩa sứ như thế này những chiếc đĩa sứ độc quyền của Tân Macau Đấy. những chiếc đĩa sứ xanh chín hoàn toàn 100% như thế này những chiếc máy như thế này có thể sẽ giúp anh em soi xuyên qua được nó nhé đấy. soi xuyên qua đĩa thì anh em sẽ nhìn thấy những cái bộ vị ở dưới đĩa này đấy. anh em nhìn này đây là một bộ đĩa hoàn toàn xanh chín bình thường à, <clears throat> mà những con máy này có thể giúp anh em à, nhìn được xuyên qua nó đấy. mình có thể đảm bảo cho anh em anh em lên cơ sở mình một là ở bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông anh em có thể đập nát cái đĩa này ra đập nát cái đĩa này ra mình đảm bảo là không hề có tăng tích gì cả đấy một bộ đồ không tan mới nhất 2021 thì anh em có thể đập tan cái đĩa này ra nhé ừ. còn ờ, không phải giải thích nhiều cho anh em anh em mà yêu thích chiếc đĩa này thì thử lên trực tiếp cơ sở còn ờ, trên video này mình sẽ cho anh em xem cái sự hiệu quả đánh con đĩa này cách chơi con đĩa này nó như thế nào nhé anh em muốn test thử thì lên một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông alo trực tiếp 0844 17 từ quý 9 hoặc là 0974 07 từ quý 3 mình sẽ tư vấn cho anh em <clears throat> ok đây là một con máy được à, con camera được ngụy trang bằng điện thoại <clears throat> anh em có thể ngụy trang bằng rất là nhiều cái uh, dòng sản phẩm khác như ví hoặc là ví cầm tay này hoặc là bị trang trực tiếp xuống nền xuống sàn của nhà anh em đều được nhé cái camera thì mình xin phép ờ, không giới thiệu cho anh em à, đây là một bí mật chỉ những anh em nào mà mua hàng mới được biết camera nó như thế nào đấy <coughs> anh em có thể mình nhìn mình úp này đây là mình úp một tiếng thứ tử mình sẽ cho anh em xem màn thì tiếng thứ tử trông nó như thế nào đấy, anh em nhìn này cái cữ của nó vừa tầm anh em sóc cái luôn khoảng 15 phân đấy anh em sẽ sóc đúng cái cữ này là anh em sẽ biết nó về chẵn này như thế nào thì mình sẽ giữ nguyên cái cữ này và mình đưa gần cái bộ màn lại cho anh em xem nhé chơi bộ đĩa này anh em cần phải có hai người một người sóc cái và một người làm kỹ thuật đấy không thể một mình tự chơi được nhưng mà được cái là nó sẽ không tan tích gì cả anh em nhìn thấy tiếng tứ không ạ rất là rõ ràng một sắc nét tiếng tứ này anh em nhìn thấy không ạ nó sắc nét đúng không tuyệt vời Đấy, đây là một tiếng tứ tử còn bây giờ mình sẽ sóc cái cho anh em xem 10 quả thì anh em cũng phải ăn được tầm 8 đến 9 quả còn nếu mà nó bị đè vị hoặc chồng vị thì nó sẽ hơi khó nhìn một chút thì anh em sẽ bỏ qua những cái tiếng đấy, đấy những tiếng nào chắc anh thì anh em sẽ à, chơi nhé mình sóc cái này đây là một đó anh em nhìn này người làm sóc cái phải sóc đúng cữ đây là một tiếng lẻ mời anh em xem chuẩn xác 100% luôn nếu mà anh em làm kỹ thuật tốt thì không khác gì anh em đánh ba hình luôn em sóc cái đúng cữ đó lẻ tiếp này đó anh em nhìn xem lẻ tiếp tục này đây là một về một tiếng tứ nha anh em nhìn này tứ luôn tứ tứ bốn đen anh em đánh bảng vị cũng được nổ bảng vị luôn tứ bốn đen anh em xem qua video thì nhìn màn nó sẽ hơi khó một chút còn mình nhìn trực tiếp này thì rất là ok anh em có thể thử hàng trực tiếp nhé tiếng tứ này đó chuẩn xác 100% đúng không tiếp tục sóc cái này anh em chỉ cần sóc đúng cữ đấy mình khi làm kỹ thuật thì mình sẽ như thế này mình không cần phải sóc trên con điện thoại mà mình chỉ cần giữ qua con điện thoại tầm 1 đến 2 giây là người ta sẽ nhìn được đây sóc này anh em đưa qua con điện thoại đó như tiếng này thì là tiếng sấp đôi rồi anh em đưa qua là anh em đã nhìn được rồi đấy, không cần phải anh em có thể cầm đĩa anh em kéo qua như thế này đấy người làm kỹ thuật bên trong người ta sẽ nhìn được đây là một tiếng sấp đôi đấy anh em này cái sóc xong này anh em có thể đưa qua con điện thoại này em chỉ cần đưa chậm một chút đấy đưa như thế này người ta đã nhìn được là tiếng sấp đôi rồi tiếp tục này sóc cái này sóc ở một chỗ khác đấy là nếu anh em không thể làm người sóc cái thì người ta sóc đặt xuống anh em cần anh em nhắc đi, em đưa qua con điện thoại như thế này là anh em đã biết đây là một tiếng tứ tiếng tứ nhé anh em anh em chỉ cần đưa qua con điện thoại thôi đây là một tiếng tứ này Đấy. chính xác không ạ không cần phải sóc cái trên điện thoại cũng được đây, đây là con điện thoại nhé mình không hề sóc cái trên con điện thoại Đấy. anh em chỉ cần kéo nó qua kéo cái đĩa này qua kéo qua là được nhé lẻ lẻ bán nhà đi để mua đánh lẻ tiếng này Đấy. chuẩn xác không anh em đó, một tiếng lẻ ba đen đấy rất là dễ chơi con này ờ, đúng không anh em xanh chín hoàn toàn đây anh em không cần phải sóc cái trên đấy anh em đưa qua người ta đấy anh em đưa qua đấy anh em đưa qua là được tiếng lẻ này thấy chưa chuẩn xác không ạ lẻ luôn chỉ cần đưa qua là được nha anh em đưa qua này Đó. đưa qua kỹ thuật bên trong sẽ nhìn được đưa qua anh em chỉ cần giữ khoảng một giây chậm một chút đưa qua từ từ sắp đôi chuyển sang 100% không khác gì đánh bát hình luôn anh em cứ lên trực tiếp cơ sở nhà mình để cảm nhận thì mới thấy nó tuyệt vời như thế nào thì đấy mọi chi tiết anh em có thể alo trực tiếp vào 0844 1749 hoặc là 0834 666 hoặc là 0974 07 bên mình phục vụ anh em 24 trên 24 Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video nếu mà anh em yêu thích chiếc đĩa này thì hãy cho mình một đăng ký kênh và một uh, like nhé xin chào anh em